và thưa anh chị trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay thì à, cũng là dịp để ban giám đốc công ty cùng tôn vinh chúc mừng và tưởng thưởng các anh chị những gương mặt xuất sắc những tập thể cá nhân thực sự với đóng góp của mình đã làm nên cái kết quả của đại thi tiền du chúng ta ngày hôm nay và thưa các anh chị ngay sau đây chúng ta cùng chuyển sang phần vinh danh và tưởng thưởng các anh chị xuất sắc nhất trong quý ba vừa qua và ngay sau đây thì ờ, để thể hiện cái sự trân trọng gửi đến các anh chị chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu anh Mai Dân Lưu, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của trách văn phòng Tiên Du và Từ Sơn 2 sẽ cùng lên sướng tên và vinh danh các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. À, vâng, và hạng mục đầu tiên mà văn phòng đại chi Tiên Du gửi tới anh chị đó là top 5 tư vấn tài chính xuất sắc nhất trong quý 3 của năm 2022 và người đầu tiên xin được sướng tên và trân trọng mời lên sân khấu chị Vũ Thị Kim Thư, phòng kinh doanh Bắc Ninh 40 ạ. Vâng, xin được uh, trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu anh Phạm Đăng Trung, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 ạ. Xin chào kính mời chị Nguyễn Thị Huê, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. Xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Tươi, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 và xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Hằng Phương học kinh doanh Bắc Ninh 35 cùng lên sân khấu để trao bằng khen ạ. Cảm ơn thưa bạn. Hạng mục tiếp theo xin được vinh danh tốt năm quản lý xuất sắc nhất của quý ba năm 2022 và xin được vinh danh và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Thơ, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 Xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Đô, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8 Xin được trân trọng chúc mừng chị Phạm Thị Hiền, phòng kinh doanh Bắc Ninh 40 và xin được trân trọng giới thiệu và mời sân khấu anh Ngô Mạnh Chiến, phòng kinh doanh Ngô Mạnh Chiến. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Nguyễn Huy Hùng, phòng kinh doanh Bắc Ninh Lê Trọng Trương ạ. hai ba hai ba và đi vâng hàng mục tiếp theo uh, xin được vinh danh anh chị uh, như anh chị đã biết thì trong ngành của chúng ta tuyển dụng là một yếu tố sống còn và một yếu tố để giúp cho anh chị chúng ta có thể để thành công và bước bước với sự nghiệp cùng với đại gia việt nam à, ngay sau đây chúng tôi xin vinh danh top ba quản lý tuyển dụng xuất sắc nhất của quý ba năm 2022 Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Phạm Thị Hiền, phòng kinh doanh Bắc Ninh 40. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Hồng, phòng kinh doanh Bắc Ninh 35. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Hoa phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. hai ba ok ạ vâng xin cảm ơn ban giám công ty cùng toàn thể các anh chị và hàng mục tiếp theo là những công ty muốn gửi tới anh chị đó là tốt năm anh chị quản lý làm gương sáng nhất trong quý ba của năm 2022 xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Nguyễn Thanh Lượng phòng kinh doanh Bắc Ninh 42 xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Đô phòng kinh doanh Bắc Ninh 8 xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Ngô Mạnh Chiến phòng kinh doanh Ngô Mạnh Chiến ạ chúc mừng và mời lên sân khấu anh Phạm Đăng Tấn phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 xin được chúc mừng và bên sân khấu anh Nguyễn Huy Hùng phòng kinh doanh có Ninh lên chọc trương ạ một hai ba hai ba vâng xin cảm ơn ban giám công ty cảm ơn toàn thể anh chị vâng và hạng mục ờ, tiếp theo là top 3 trưởng phòng xuất sắc nhất trong quý 3 của năm 2022 à, ờ, xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Phạm Đăng Tùng phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 và trân trọng chúc mừng chị Ngô Thị Lã trưởng phòng kinh doanh phòng kinh doanh bắc ninh tám xin được chúc mừng và lên sân khấu chị đào thị bắc trưởng phòng kinh doanh phòng kinh doanh bắc ninh 35. với hạng mục này xin trân trọng kính mời anh lương tuấn hải giám đốc phát triển kinh doanh cùng với bắc hồ sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để chúc mừng những trưởng phòng xuất sắc của văn phòng ai chị lại tiêu du Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ba trưởng phòng kinh doanh xuất sắc của chúng ta được không ạ? xin được cảm ơn ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị ạ vâng và hạng mục tiếp theo mà tất cả những anh chị chúng ta là người tư vấn viên của Daichi Việt Nam đều mong muốn đạt được sau mỗi kỳ kinh doanh đó là hạng mục vinh danh dành cho những anh chị đạt danh hiệu ưu tú vàng và những anh chị đạt danh hiệu ưu tú kim cương và ngay sau đây à, xin được chúc mừng và mời lên sân khấu những anh chị là tư vấn viên tài chính xuất sắc và danh hiệu ưu tú hạng vàng Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Thơ, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu anh Phạm Đăng Tấn, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu anh Nguyễn Thanh Lượng, phòng kinh doanh Bắc Ninh 42. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Hạnh Phương, phòng kinh doanh Bắc Ninh 35. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu anh Phạm Đăng Trung, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41. Thank you. 3, 2, Và danh nhân tiếp theo danh nhân ưu tú hạng kim cương à, Những anh chị để có được à, thành tích là ưu tú hạng kim cương và mang lại cho mình mức thu nhập khá là cao Anh chị chúng ta cần có danh số là 180 triệu trong vòng một quý và với danh hiệu này thì anh chị chúng ta hình dung được mức thu nhập của các anh chị là ở ờ, danh hiệu tư vấn ưu tú kim cương sẽ tới như thế nào ạ? Và sân khấu anh Ngô Mạnh Chiến đầu kinh doanh của anh Ngô Mạnh Chiến ạ xin chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Ô có kinh doanh Bắc Ninh Tám xin chúc mừng và mời lên sân khấu anh Nguyễn Huy Hùng phòng kinh doanh Bắc Ninh Lê Trọng Trương đô cao này một hai ba là hai ba ok để có được danh hiệu tư vấn ngôi sao thì đều là mỗi tháng anh chị chúng ta cần có một hợp đồng và hai chị con tư vấn ưu tú thì đây chúng ta có tư vấn ngôi sao sau một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng Ờ, xin cảm ơn ban tổ chức công ty cảm ơn các tư vấn ngôi sao kinh doanh Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Siêu, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41 Xin chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Bích Liên, phòng kinh doanh Bắc Ninh 30 năm Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Linh, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8 Xin chúc mừng và mời sân khấu chị Dương Ngọc Lan, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8 Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Ngô Thị Hoài Thu, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8 Xin chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Hoa phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. Xin được chúc mừng và mời sân khấu anh Bùi Minh Tuấn, phòng kinh doanh Bắc Ninh 35. Xin chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Hồng, phòng kinh doanh Bắc Ninh 30 năm. Xin được chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Mơ, phòng kinh doanh Bắc Ninh Lê Trọng Trương. Vâng, xin mời các chị có tên chúng ta nhanh chóng di chuyển đến sân khấu để nhận những tấm bằng khen bằng quan chức từ thứ là các công ty không? Dạ vâng thưa các anh chị, đường xa vạn dặm thì bao giờ cũng bắt đầu bằng những bước chân đầu. Vâng, và một vị chí và bất kỳ anh chị nào chúng ta đang trong với đại chi lai Việt Nam thì đều muốn à, đạt đến đó là vị trí trưởng phòng kinh doanh và trong quý 3 của năm 2022 với văn phòng đại chi lai Tiên Du chúng ta tiếp tục xây dựng lên được một trưởng phòng nữa và xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu anh Ngô Mạnh Chiến đã chính thức và à, một cấp là trưởng phòng kinh doanh của văn phòng nay trên anh Du xin được trân trọng kính mời anh Lương Tuấn Hải giám đốc phát triển trung tâm cùng đồng lạc bộ sẽ lên và vinh danh cho văn phòng nay trên anh Du hạng mục hạng mục này về phục phòng Vâng, ngày hôm nay ờ, chúng ta hãy dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho tân trưởng phòng kinh doanh của chúng ta. Chúc anh mãi mãi vững con thuyền, vững mái chèo để đưa phòng kinh doanh của mình phát triển hơn nữa và thưa toàn thể anh chị trong ngày hôm nay ở vị trí cương vị mới thì với cảm xúc tồi tồi của cả chắc chắn tôi tin rằng anh Ngô Mạnh Chiến sau đây cũng sẽ xin phép có đôi lời chia sẻ cũng như là phát biểu cảm tưởng trước ban giám đốc công ty cùng toàn thể anh chị để thay lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ trong buổi chiều ngày hôm nay vâng xin được trân trọng kính mời anh Chiến vâng cảm ơn à, minh Vini Mai Vini cảm ơn kính thưa anh Nguyễn Tuấn Hải giám đốc phát triển kinh doanh vùng Đông Bắc Bộ kính thưa anh em cùng với công việc đưa anh Mai Thanh Niên giám đốc phát triển kinh doanh phụ trách văn phòng Kim Du Từ Sơn hai của trước kia và hiện tại kính thưa GAD người phụ nữ lớn nhất và tuyệt vời nhất của cuộc đời chiến thưa tất cả các anh chị là trưởng phòng kinh doanh là quản lý kinh doanh các tốt các anh chị là tư vấn tài chính và ở đó cũng có sự hiện diện của một người phụ nữ nữa gắn luôn đồng hành kề vai sát cánh ủng hộ uh, chia sẻ cũng như sự yêu đẹp và thậm chí là hy sinh để chiến thực sự đây không phải là lần đầu tiên chiến đấu trên sân khấu nhưng cảm giác hôm nay khá là run nhưng rất hạnh phúc và khá là hồi hộp trước khi mà đôi lời muốn phát biểu với toàn thể các chị thì kính mong các chị sẽ dành cho chiến một tràng pháo tay thật lớn để cổ cùng rất là có hoa chiến đến với bảo hiểm nhân thọ vào năm 2016 gia nhập Chi tuy không hoàn toàn là tự nguyện tuy nhiên có lẽ đến thời điểm này thì chị khẳng định rằng đó là một trong những lựa chọn một trong những quyết định sáng suốt nhất của chiến bởi Chi đã cho chiến cũng như gia đình gần như là tất cả mọi thứ từ một công việc mang nhiều giá trị nhân văn mang nhiều ý nghĩa cao cả đến một môi trường làm việc đoàn kết hòa thuận giúp đỡ và yêu thương luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là có thể tự do phát triển một môi trường làm việc có thể khẳng định địa vị của mình trong xã hội cũng như tầm ảnh hưởng và đặc biệt một môi trường có thể đem lại cho chiến như gia đình một nguồn thu nhập cao ở mức ổn định thưa tất cả các anh chị cảm giác ngày hôm nay rất tuyệt vời và chỉ mong rằng trong tương lai không xa văn phòng thiên chức của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều thật nhiều hơn nữa những anh chị sẽ được trải nghiệm cái cảm giác nước của chiến ngày hôm nay trong uh, thời khắc rất xúc động này thì không biết nói gì hơn nữa thì xin gửi tới toàn thể ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị lời kính chúc sức khỏe gia đình hạnh phúc với nhau và thành công hơn nữa gắn bó dài lâu với đại Daichi Việt nào. Thưa anh chị, trước khi dừng lời thì ngay sau đây cho phép chiếm được đi từng bàn bắt tay từng người để cảm ơn cũng như để chia sẻ niềm vui hạnh phúc của ngày hôm nay xin chân cảm ơn tất cả cảm ơn. chị đó là tiếng khen cho thầy cho những cặp đôi hoàn hảo à, của văn phòng gai chi đại tiên du đầu tiên à, xin được à, chúc mừng và mời lên sân khấu cặp đôi đầu tiên của chúng ta xin được kính mời anh nguyễn đình thừa chị nguyễn thị đô chị ngày hôm nay thì ờ, do lý do về liên quan đến công việc cũng như là gia đình nên là anh Chu và chị Tươi của chúng ta hôm nay tạm thời không có mặt ở đây thì uh, ờ, trưởng phòng kinh doanh anh Phạm Nam Tùng có thể ờ, lên uh, nhận thay được không ạ? Vâng và phần một phần kết theo mà có lẽ phần này là phần khá là quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay muốn giới thiệu với anh chị và tất cả anh chị chúng ta khi anh chị chúng ta là tương đối kiên và đến với lớp học nền tảng thành công thì trong năm cơ hội đầu tiên khi mà anh chị này Việt Nam có thể mang tới cho anh chị thì uh, những người giảng viên luôn giới thiệu với anh chị là nếu mà anh chị chúng ta được đi du lịch nước ngoài ấy, mà anh chị nói tôi là một tư vấn viên của anh chị thì sẽ không ai biết anh chị là ai cả nhưng nếu anh chị chúng ta nói rằng là mình là một MDRT thì sẽ rất nhiều người biết đến anh chị và lúc biết rằng là trong tháng phòng ngày hôm nay của chúng ta có những anh chị chúng ta mới chỉ tham dự lớp học về cả thành công thôi nhưng đây là một một bước mà bất kỳ người tư vấn viên nào khi đến với ngành tư vấn tài chính đều hướng tới và ngay sau đây thì à, à, công ty cũng đã có dành một phần quà hết sức là trang trọng gửi tới cho các anh chị đặt MDRT trong năm 2021 là những chiếc huy hiệu bằng vàng những chị nhé bằng vàng luôn ạ và ngay sau đây à, xin được chúc mừng hai gương mặt xuất sắc của văn phòng Đài Chi Lai Tuyên Dung đã đạt à, danh hiệu MDRT trong năm 2021 và để đạt được danh hiệu này thì đâu đó mức doanh số cá nhân của anh chị lên tới con số là gần 700 triệu đồng anh chị nhé và trong năm 2022 này cũng đang có khá nhiều anh chị chúng ta hướng tới hạng mục MDRT xin được trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu chị